Chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ thông tin và tư vấn đầu tư bất động sản tại à, kênh Đồng Nguyễn Official. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái câu hỏi là có nên mua đất đấu giá hay là nhà đấu giá hay không? À, Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi tên là Đào Nguyễn, hiện tại tôi là chuyên gia cố vấn đầu tư bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận à, từ à, Đà Nẵng vào phía Nam. Thì à, để trả lời cho cái vấn đề này thì đầu tiên mình phải xem tới cái cái à, khái niệm đó là đất đấu giá hay là bất động sản đấu giá là gì thì à, đây là một cái hoạt động mà mua bán chuyển nhượng ha cũng bình thường thôi khi mà mình muốn mua hay là mình muốn bán mình cũng có thể đăng ký để đấu giá thì mọi người sẽ lần lượt ra cái à, mức giá và giá sẽ tăng dần sau mỗi lần mà ra giá và người trả giá cao nhất thì sẽ nhận được cái quyền mua cái tài sản này thì bạn cũng xem tới cái à, những cái cuộc đấu giá để à, làm từ thiện đó thì nó đầu mua đấu giá bất động sản thì nó cũng y chang như vậy ha và thường được ờ, cái hoạt động này thường được ờ, thực hiện bởi các cơ quan nhà nước à, có thẩm quyền ha họ người ta sẽ hoặc là thanh lý một cái bất động sản nào đó hoặc là ờ, nếu mà bạn muốn nhờ một cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đấu giá cái bất động sản của bạn bạn cũng có thể thực hiện cái việc này à, và cái khi mà trước khi thực hiện những cái việc này thì các cơ quan tổ chức phải thông công khai à, thông báo trên các phương tiện truyền thông thì à, một số điều mà cần biết khi mà à, tham gia đấu giá à, đó là cái tính pháp lý của cái bất động sản này nó rất là à, chắc chắn ha và ờ, bạn không sợ là phải uh, cái bất động sản này nó có bị tranh chấp hay là nó có vấn đề gì pháp lý hay không tại vì á, trước tiên là nó phải được à, xem xét kỹ càng trước khi đưa ra đấu giá rồi cái hoạt động này thường được các ủy ban nhân dân các cấp tổ chức ha và khi mà bạn à, mua à, những cái bất động sản cái loại mà đấu giá như vậy thì bạn sẽ được cấp sổ đỏ hoặc là sổ hồng hoặc là và cái thủ tục này diễn ra rất là nhanh chóng ha và khi mà nếu mà bạn nộp tiền sớm vào cái ngân sách nhà nước thì cái việc này diễn ra rất là nhanh và những người có quyền tham gia à, đấu giá đó là những à, cá nhân ở Việt Nam những à, cá nhân định cư ở nước ngoài tại, ra thật ra là những người cá nhân ở nước ngoài cũng có quyền mua bất động sản tại Việt Nam rồi các hộ gia đình các tổ chức kinh tế hoặc là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì cái giá khởi điểm là cái mức giá mà sát với giá thị trường ha và nó cũng phụ thuộc vào cái tình trạng của đất là giao đất hay là cho thuê thuê đất có thu tiền và cái ờ, cái cái giá khởi điểm này nó sẽ được ờ, sát với cái giá của thị trường tại cái thời điểm bình thường và mình sẽ phân tích là cái ưu nhược điểm của cái việc mà là mua đất đấu giá đầu tiên cái ưu điểm của việc mà mua đấu giá đó là được không khai thực hiện và không bị tranh chấp hay là ờ, không bị quy hoạch treo gì cả và những cái trình tự thủ tục diễn ra rất là nhanh chóng ờ, gọn lẹ trực tiếp bởi các cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý tất cả những cái vấn đề này cho bạn và bạn không phải à, bị môi giới hay là ờ, những cái ờ, người mà có thể gạt để lừa đảo bạn ha rồi khi mà bạn mua cái, cái ờ, bất động sản đấu giá bạn có quyền thiết kế xây dựng ở trên những cái ờ, tài sản bạn đã đấu giá hoặc là bạn có thể để đó và bạn chuyển nhượng lại tùy theo cái mục đích và nhu cầu sử dụng của bạn à, nhưng có một cái nhược điểm là khi mà bạn mua đấu giá thì cái giá uh, khi mà bạn rất là khó xác định được cái giá À, khi mà đấu giá tại vì khi mà trong phòng đấu giá thường là cái cảm xúc nó Ờ, lên cao à và khi đó là mình nhiều khi mình đặt giá cao hơn cái giá thị trường nhiều khi mình bị hớ bị hớ giá đó là cái nhược điểm duy nhất rồi à, câu hỏi đặt ra là mình có nên mua bất động sản đấu giá hay không câu trả lời đó là bạn nên mua nhưng mà à, chỉ cần cân nhắc vài yếu tố liên quan sau đây thứ nhất là à, đầu tiên là bạn phải xem xét về cái vị trí của cái bất động sản ha tính pháp lý thì rõ ràng rồi bạn không cần phải uh, sợ về cái tính pháp lý thứ hai đó là bạn phải xem rằng là cái hiện trạng khu đất đó có thể là kinh doanh được hay không hoặc là có khả năng bán ra được hay không ha và hoặc là uh, có thể là cho thuê hoặc là bạn kinh doanh hay bạn uh, xây tài sản ở trên cái bản đất đó để bạn kinh doanh hay không rồi à, xét nữa là bạn phải xét về cái khả năng tài chính của bạn xem cân nhắc có đủ hay không và nó phải à, bạn trước khi tham gia đấu giá bạn phải xem xét những cái lô đất à, cũng cùng với cái vị trí như vậy à, cùng với diện tích như vậy ở trong cái cái khu mà bạn định mua ha, để bạn đưa ra một cái mức giá trước và sau đó khi mà bạn bước vào đấu giá thì bạn chỉ canh vào cái mức giá đó để bạn trả không để cảm xúc dâng cao à, bạn có thể là sẽ bị lỗ và cái cái việc mà là bạn sẽ um, phải uh, rất là kỹ càng trong cái việc mà là đấu giá thì cái khả năng trúng đấu giá của bạn cao hơn à, nói chung là chỉ cần cao hơn đối thủ một chút thôi à, bạn phải nghiên cứu trước khi là tham gia đấu giá đó là à, một vài cái thông tin à, tôi muốn gửi đến cho các bạn à, mong rằng cái việc mà đi đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi À, và gặt hái được nhiều thành công xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo